toàn ngân sách hơn 5.148 triệu đồng. Ngày 17 tháng 8, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra các vụ khởi tố vụ tai nạn giao thông làm tám người tử vong vụ hàng ô các động vào trực tiếp lái xe vô tai là phụ xe lê thanh phúc đã tử vào phụ xe này chỉ có mất tiếp lái xe hàng ô theo tài xế nguyễn thanh tuột ngụ tỉnh lâm đồng đã gây cho khách mười sáu chỗ tám mươi sáu b không một không tám bảy trên chỗ xe nào thủng sau khi tai nạn xảy ra mặc dù người điều khiển xe đã tử vong nhưng nguyễn thanh tuột vẫn khai báo gian dối mình là người trực tiếp lái xe Trước đó, sáng 25 tháng 7, vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách 10 tấn rưỡi chở 14 người lưu thông từ hướng Ba Đốc Bình Thạnh, đô thành phố Hồ Chí Minh, không đến km 1787 quốc lộ 1A, xã Tân Bắc, huyện Hàm Tân, từ bên trục huyện đoàn tư tải 79 n 0315 làm 8 người chết 7 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách vượt ẩu bởi vụ điểm xảy ra tai nạn đối đầu là đoạn đường thuộc cấm thuộc.

ngày 7 8 năm 2020, của ủy ban dân tộc có một tờ trình thông số 272 ngày 3 tháng 8 năm 2020 của văn phòng chính phủ, chỉ có ủy ban dân và ý kiến yêu cầu yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể lực ủy ban dân các xã thị trấn các số thông báo số bảy ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi của văn phòng chính phủ các văn bản chỉ đạo của trung ương và tình hình thực tế tại địa phương từ làm công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua khẩn trương tổ chức triển khai không phải đâu trái này con này ba trái ta chưa ăn được thế người ta bị bắn rồi không được chủ quan lơ là không được đặt bùng phát thấy chưa vào các quyền lợi do phải do của cơ quan đơn vị đã được tạo ra các giải pháp đáp ứng hiệu quả yêu cầu thấy chưa cái chỗ này là cái đó là bạn này lên nè các loại thi đấu thể dục và các cuộc họp mới trên toàn quốc làm rõ việc là chế tập trung đông người tại thành phố các lễ các cuộc hội thảo sản phẩm mặt tồn các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu mau karaoke khu vui chơi giải trí để các cơ sở từ không phải là ngày sản phẩm năm hai nghìn hai trái nữa rồi yêu cầu việc làm bằng trang khẩu trang việc làm thực phẩm sản quy định của ngành y tế tại các nơi công cộng phân xưởng nhà máy tập trung, ba các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và sở xây dựng ở công cộng các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm tổng các đoàn phòng chống dịch như trang bị vật tư y tế phải trở thành ra dòng lấy dấu ta các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch cần tổ chức thực hành hướng dẫn các khai báo y tế theo hướng dẫn của bộ y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh được cơ sở ra bằng dung dịch các quận đeo khẩu trang và trong thân nhiệt tăng cường quản lý các vị trí nhất là các đến từ các tỉnh đặc đồng như đối với khách nước ngoài và có đầy đủ giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền các cấp trong khu vực năm việc tất cả hồi hương trực tuyến tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc trực tuyến Bắn lại cái đen luôn nha Lâm Bắn lại ăn nhiều lắm Bắn cho đèn là ăn bốn á Cho bo ta năm quang tèo quyết định

đùa quá mấy chai bì đó đâu nguy hiểm nguy hiểm đâu ai nghĩ mà anh năm được chai bì đó Má nó lại luôn Đấy, block đẹp rồi. Gì? Đâu cái này chơi thôi chứ liên quan gì cái kia đâu. Dớt mày Đó chết đúng không ạ? Hay quá Phong ơi Cái Lên đi qua, dưới này đâu bắt luôn quá Gì? sao hả sắm à hả à, mua xe ô tô hả các bước rửa tay đúng cách giúp loại bỏ các hao phân vật có hại trên bàn tay đây là một việc làm quan trọng đơn giản bữa trước chết cái forest đúng. cái forest chết như mưa

để chung khớp với lòng bàn tay bước năm dạ. chạm <laughs> vào lòng bàn tay và dạ, lại lòng bàn tay ôm lấy ngón cái bước sáu là các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại giữa hạ câu dưới và ngón tay ngón tay và sâu tay rồi trúng hai cho đó anh hai đó thời điểm từ giữa tay lại trước trong và sau khi nấu ăn trước khi ăn trước và sau khi điều trị vết hôn trước và khả năng mà giữ dấu anh tiếp sau khi đi vệ sinh sau khi kỳ nghỉ ho hoặc hắt hơi sau khi theo ảnh vệ sinh cho trẻ đã sử dụng nhà vệ sinh sau khi chạm vào động vật thức ăn sẽ chết sau khi chạm vào rác thải tính ra con bé đó lấy cái thằng đó hợp ghê chứ được rồi thì nói chung là được xe ô tô mấy con Z ngàn thì cũng được tỷ mấy rồi đất đai nhà cửa không hai xây cái đuôi thôi nó vô kèo nó xây luôn hết không lại vậy à thằng kia căng ngay không được quay hỏng hết hình tượng của anh để Đã lắm rồi bạn không việc giờ ra ông nước nó lỗ À, sao quyết định nhá Đừng có mặt trận đi đi không rồi không ơi mày đâu ơi đây là tay bắn nguy hiểm nhất này cái hồi nào việc nó chát lấy dấu đó đừng gặp tốt <laughs> bạn đi bạn đi đâu khóa sổ hả Quá sổ rồi không ai đâu đây đây đây đây lết ờ, tuyệt lết rồi giờ sập hết <laughs> đừng anh thì bánh đi giấu nha cơ hội cho anh thể hiện cái đẳng cấp Đó, đi cháy không còn bắn để cho ông bẹp bo được rồi ủa giờ là trận đấu kết thúc hả